Chào tất cả các bạn tiếp tập 229 đấu la đại lục. Lúc này đường Tam đã bị hai vị phong hào đấu la bước cho phải liên tiếp lùi về phía sau, thậm chí ngay cả thời gian ngừng lại thở dốc cũng không có đột nhiên hai vị phong hào đấu la lại thay đổi phương thức công kích, đồng thời phóng thích ra hồn kỹ cường đại, mặc dù đã cấp cho hắn một chút thời gian để thở dốc, nhưng muốn đối phó cũng là thiên nan vạn nan dù sao, hiện tại hắn cũng không phải là ở trạng thái tốt nhất. Một tiếng rít trầm thấp đột nhiên từ trong người đường Tam vang ra, Âm thanh này cũng không phải từ trong miệng hắn xuất ra, mà là xuất phát từ sự sôi trào hồn lực từ trong người hắn bộc phát thành tiếng hồn lực màu trắng sữa do huyền thiên công biến thành, được Lam Ngân Hoàng chuyển hóa, đã biến thành màu lam ngay sau đó, từ trên hai cánh tay hắn, phân biệt nở rộ lên hai màu sắc khác nhau. Nhất thời hai ống tay áo của hắn nổ tung, trong nháy mắt cánh tay trái bị luồng quang mang màu vàng nâu bao phủ, cánh tay phải thì biến thành màu xanh lam trong suốt. Ngay sau lưng hắn, hai đồ án khổng lồ lặng yên xuất hiện, một cái hình cự viên cùng với một cái hình nghiêu mãng. Đúng là hình dáng của thái thản cự viên nhị minh cùng với thiên thanh nghiêu mãng đại minh. Ngay sau đó, từ trên hai tay đường tam đều bộc phát ra một tầng hồng quang mãnh liệt, đều cùng với màu sắc tự thân của cánh tay phát ra hoàn toàn hòa hợp thành một thể thanh hải thần tam xoa kích trên tay phải hắn chỉ về phía trước, thẳng vào thiên quân đấu la đang bay trên không trung, tay trái nắm thành quyền chợt tiến lên một bước, đánh mạnh ra ngay lúc này, hắn lựa chọn chính là đón đỡ đệ bát hồn kỹ của hai gã phong hào đấu la. Cái đường tam có chính là ưu thế của cấp bậc hồn kỹ, đồng thời cũng lợi dụng tốc độ phóng thích của hồn cốt kỹ năng để bù lại cho khuyết điểm của mình là bất lợi về vị trí phát động công kích. Mà thiên quân đấu la cùng với hàng ma đấu la thì dựa vào lợi thế của mình là hồn lực thâm hậu. Bản thân đại sư đứng gần đó, lúc này có thể chứng kiến rõ ràng tất cả, cũng không thể nào kết luận được, một kích này ai sẽ chiếm được thế thượng phong nhưng đại sư có thể khẳng định được là, bản thân đường tam lúc trước đã tiêu hao đi một lượng không nhỏ hồn lực, muốn chiếm được ưu thế cũng là rất khó nhưng đồng dạng, hai đối thủ của hắn, muốn trong một kích mà đánh bại hắn cũng là khó có khả năng. Nhưng rất nhanh hai vị phong hào đấu la đã ý thức được là không ổn, bởi vì bọn họ chợt phát hiện ra, cảm giác của thân thể mình đối với chung quanh đột nhiên gần như biến mất, tất cả mọi thứ xung quanh dường như đều trở nên hư ảo. Đường Tam thậm chí không có tu trình hồn lực, tiếp tục phát ra cái hồn kỹ thứ 8 của mình, chính là đến từ con tà ma hồ kình vương, làm ngân hồ kình ma chi nhiếp, có khả năng làm cho đối thủ choáng váng trong vòng 3 giây, bất cứ kỹ năng phòng ngự nào cũng không thể miễn dịch. Trong lúc hai gã đấu la đỉnh phong này bị đánh lui, hắn rốt cuộc cũng tìm được cơ hội thi triển ra cái kỹ năng này. Cùng lúc đó, thanh hải thần tam xoa kích trong tay phải của hắn chợt phóng ra, đánh tới thân hình đang phiêu phù giữa không trung của thiên quân đấu la mà cánh tay phải của hắn cũng co lại thành chảo, hướng về phía trước, nương theo tiếng rồng ngâm huyễn hóa thành một cái long chảo khổng lồ chụp vào hàng ma đấu la, đây đúng là một hồn kỹ khác của thiên thanh Ngưu mãng cánh tay phải hồn cốt, thiên thanh chỉ độn thần chảo. Lúc này sau khi đánh bay thiên quân đấu la, sau đó lại chế trụ hàng ma đấu la, hắn rốt cuộc cũng có một chút thời gian mà thở dốc. Qua lớn một tiếng, một lần nữa hắn lại phun ra một ngụm máu tươi, hớp mạnh hai ngụm khí, lúc này mới nhấc tay phải lên, vận chuyển khống hạc cầm long, thu hải thần tam xoa kích về trong tay đâm ra một kích, đâm tới lồng ngực của hàng ma đấu la hàng ma đấu la lúc này dù sao vẫn còn đang duy trì thế phòng ngự, muốn đánh chết hắn tự nhiên phải dùng đến uy lực của hải thần tam xoa kích thời gian trì trệ 10 giây, cũng đủ cho hắn chết đến mấy lần. Tình huống bên này của đường tam đột nhiên chuyển biến, nhất thời làm cho một phương cường giả của thiên đấu đế quốc ở trên tường thành lúc này khí thế đại thịnh. Đái mục Bạch cùng với Chu Trúc Thanh rốt cuộc cũng đã thi triển ra võ hồn dung hợp kỹ u minh bạch hổ của họ, đại sư cũng cùng với Phất Lan Đức, Liễu Nhị Long phóng xuất ra Hoàng Kim Thánh Long, toàn lực phát động công kích, làm cho đối thủ liên tiếp bại lui không ít người bị bước rơi xuống khỏi thành, mấy tên phong hào đấu la của võ hồn đế quốc cũng có mấy người đã bị thương. Rút lui, ngay tại thời điểm đường Tam dùng hải thần Tam xoa kích đâm về phía hàng ma đấu la cũng đồng thời hét lớn. Bây giờ không lui còn đợi đến lúc nào nữa mặc dù trên tường thành tạm thời chiếm ưu thế, nhưng lực chiến đấu của chính mình cũng không còn thừa lại bao nhiêu, mà đối thủ lại còn đến 5 tên phong hào đấu la đỉnh phong cục diện dưới thành cũng đã gần như không chịu nổi nữa. Lúc này rút lui ít nhất còn có thể bảo trì vài phần sinh lực đám phong hào đấu la bị thương cũng không phải dễ giết như vậy. Chính mình có thể giết chết tên hàng ma đấu la này, đã xem như là thu hoạch không nhỏ rồi. Oanh một tiếng thật lớn, hải thần tam xoa kích dựa vào sức nặng kinh khủng của bản thân, kích đầu tiên đã đánh bay thanh bàn long côn ra khỏi tay của hàng ma đấu la, thân kích chấn động một chút, một lần nữa điểm ra thanh chủ nhận của hải thần tam xoa kích giống như một thanh lợi kiếm vậy, trực tiếp đâm thẳng vào người hàng ma đấu la nếu mà một kích này oanh chúng cho dù hồn lực của hắn có hùng hậu hơn chăng nữa, cũng khó thoát khỏi kết quả tử vong. Nhưng đúng lúc này, một tiếng thét to chợt vang lên. Ngươi dám, một cỗ kình phong mãnh liệt đánh thẳng về phía đường tam, từ phía bên hông oanh kích vào thân thể hắn năng lượng ba động mãnh liệt kích thích làm cho lông tóc toàn thân đường tam dựng đứng cả lên đó là công kích đủ để uy hiếp tính mạng của hắn A trong nguy hiểm, đường tam bất chấp việc tái phát động công kích giết hàng ma đấu la, thân hình vừa truyền một đạo hải thần ánh sáng chợt rót vào trong tam xoa kích, làm thành một cái quầng sáng kim sắc che trước người hắn. Nhưng mà, làm cho hắn kinh hãi chính là, quầng sáng do vô định phong ba biến thành, gần như ngay lập tức bị nghiền nát thân thể của hắn dưới tác dụng của luồng cự lực khổng lồ kia bị bắn ngược về phía sau. Một lần nữa máu tươi cuồng phun hắn lúc này mới ý thức được, tình huống thân thể mình đã hạ thấp xuống đến mức như vậy, hồn lực, tinh thần đều còn lại không đến ba thành. Một lão giả đồng dạng mặc trang phục kim bào ngân tú đã phóng đến tường thành, đúng là vị cung phụng khi nãy đã mang bỉ bỉ đông cùng với hồ liệt na đi chỉ thấy trong mắt hắn tinh quang chợt phóng, toàn thân đều bao phủ một tầng lân phiến kim sắc tinh mịn một kích khi nãy bắn tới, đúng là lợi trào từ trên hai tay của hắn phát ra ngay tại sau lưng hắn, vẫn còn kéo theo một cái đuôi dài tràn đầy lân phiến cùng với gai nhọn. Đây chính là võ hồn hoàng kim ngạc ngư vương một trong các thú võ hồn cao cấp nhất nhất là hồn lực kinh khủng phát ra từ vị cung phụng này, càng làm cho đường tam giật mình thiên quân đấu la cùng với hàng ma đấu la đã rất mạnh, nhưng lão già này xuất hiện, lại khiến đường tam có cảm nhận giống như là đang đối mặt với bỉ bỉ đông vậy theo hắn phỏng đoán, vị hoàng kim ngạc ngư vương đấu la trước mặt này, hồn lực ít nhất cũng đạt đến 98 cấp. Đường tam phán đoán cũng không sai, vị cung phụng trước mắt này của võ hồn đế quốc, thực lực đúng là chỉ đứng sau thiên đạo lưu tại trường lão điện, bài danh thứ nhì kim ngạc đấu la. Năm nay hắn đã hơn 150 tuổi, thậm chí còn già hơn cả thiên đạo lưu, thực lực kinh khủng cũng đạt đến trình độ 98 cấp năng lực cường hắn quả thật không kém bị bị đông vẫn không thể phát huy ra toàn bộ thực lực hắn vừa xuất hiện trên tường thành. Cục diện do đường tam vô cùng vất vả mới thiết lập được, lúc này một lần nữa nghịch chuyển. Kim ngạc đấu la hừ lạnh một tiếng, chân trái chợt tiến lên một bước, thân thể xoay chuyển, cái đôi to sau lưng chợt quét ngang qua, mang theo một luồng quang ảnh kim sắc liên tiếp quất tới hướng đường tam cùng lúc đó, hai tay hắn ở phía sau ấn xuống, kim quang mãnh liệt chợt bộc phát, làm thành một bức tường chặn đứng Hoàng Kim Thánh Long đang phóng đến để cứu viện. Một lần này, đường Tam thật sự có cảm giác có chút bất lực, vốn liếng của võ hồn đế quốc quả thật quá mức thâm hậu, cường giả không ngờ lại đông đúc đến như vậy. Đối mặt với công kích của Kim Ngạc Đấu La, hắn chỉ có thể miễn cưỡng nhấc thanh hải thần Tam xoa kích của mình lên, dốc hết sức đem hải thần ánh sáng rót vào nó để ngăn cản cả người nhất thời bị quất văng lên cao, nặng nề đánh vào bức tường thành sau lưng, làm một mảng tường lớn bị nghiền nát trước mắt đường tam nhất thời lâm vào tối đen, hộp máu suýt ngất xỉu. Kim ngạc đấu la mắt thấy một kích của mình cũng không thể đem đường tam đánh chết cũng có chút ngoài ý muốn đường tam lúc này rõ ràng là đã sức tàn lực kiệt, ở dưới tình huống như vậy mà cũng không thể đem hắn đánh chết thiên phú của tên thanh niên này quả thật là rất kinh người khó trách bị bỉ đông, thiên quân, hàng ma đều trước sau bị hắn đánh bại, người này tuyệt không thể lưu lại. Sát khí trong mắt kim ngạc đấu la đại thịnh, một cái hư ảnh cá sấu khổng lồ chợt hiện lên sau lưng hắn, trên người hắn cái hồn hoàn thứ sáu trong nháy mắt lóe sáng, cái hư ảnh cá sấu khổng lồ kia đột nhiên như biến thành thực thể, gầm lên một tiếng, lao thẳng về phía đường tam mà thân mình chân chính của kim ngạc đấu la lại xoay mạnh một vòng, cái đuôi dài vung lên, mạnh mẽ đánh lui toàn bộ đám cường giả của thiên đấu đế quốc đang cố gắng phóng đến cứu viện đường tam. Hồn lực của phong hào đấu la 98 cấp quả thật quá mạnh mẽ, cho dù là kiếm đấu la trần tâm, sau khi trải qua tiêu hao một lượng lớn, cũng không có cách nào xuyên qua sự ngăn cản của hắn. Một kích này ngay cả đường tam trong lòng cũng đã sinh ra cảm giác khó thoát khỏi tai kiếp hắn thật sự là đã không còn lực phòng ngự, công kích của một gã phong hào đấu la 98 cấp, căn bản là không phải năng lực hiện tại của hắn có khả năng ngăn cản. Ngay tại thời khắc vạn phần nguy cấp này, đột nhiên, một tiếng quát lớn vang lên. Ai dám đả thương con ta? một luồng quang mang màu đen thật lớn giống như một vòng tròn màu đen chợt từ dưới ra lăng quan bay lên giữa không trung, lấy khí thế vô cùng cuồng bạo dị thường đập mạnh lên đầu con cá sấu hoàng kim do hư ảnh hóa thành kia. Một tiếng nổ ầm vang, hắc mang kia cũng không có tiêu tan, nhưng con hoàng kim ngạc ngư kia đột nhiên bị đập nát văng tư tán, hóa thành vô số kim quang bắn mạnh, nhưng cũng không có một tia nào xâm nhập đến thân thể của đường tam. Người tới không phải ai khác, chính là người từng được xưng tụng là phong hào đấu la trẻ tuổi nhất đấu la đại lục, phụ thân của đường Tam, có được phong hào hảo thiên cao nhất hảo thiên tông, đường hảo. Mặc dù chỉ một mình hắn che ở phía trước đường Tam, nhưng đường hảo đứng ở đó lại giống như là một tòa sơn nhạc nguy nga vậy, đường Tam bị che ở phía sau nhất thời cảm nhận được một loại cảm giác an toàn trước giờ chưa từng có. 3. Đường hạo dường như khôi phục lại trình độ đỉnh cao, khuôn mặt âm lãnh giống như do huyền thiết tạo nên, âm thanh lạnh lùng nói nơi này giao hết cho ta, các ngươi trước hết lui lại đi đại ca, chuyện trong thành giao lại cho ngươi. Được, thanh âm của khiếu thiên đấu là đường khiếu chợt vang lên sau lưng đường tam, bóng dáng của hắn cũng đã xuất hiện đi theo phía sau hắn, còn có hơn 100 tên trung niên, đồng dạng cầm theo hạo thiên truy trên tay, phóng nhanh bay qua khỏi tường thành, thẳng tiến vào bên trong gia lăng quan. Lúc này, dưới thành gia lăng quan, nương theo vô số âm thanh liên tiếp nổ vang, vô số thi thể từ trong bốn cửa thành liên tiếp bị đánh văng ra lúc trước binh lính của đại quân tiên đấu đế quốc nhảy vào bên trong cũng đã hơn 5 vạn người. Trong đó đại bộ phận vẫn là trọng trang kỵ binh nhưng lúc này tại bốn cửa thành lại giống như là đang nổ mạnh, vô số thi thể nương theo tiếng kêu thảm thiết vang ra. Bất luận là vị tân vương tuyết băng của thiên đấu đế quốc, hay là qua long nguyên soái lúc này sắc mặt đều đại biến tình huống trước mắt chỉ có thể nói lên một vấn đề, đó chính là quân đội của bọn họ nhảy vào trong gia lăng quan toàn quân đều đã bị tiêu diệt hơn nữa cộng thêm đám binh lính bị tử thương lúc công thành, tổng số thương vong sợ rằng đã vượt hơn 10 vạn rồi. Đánh chuông lui binh cấm vệ quân hoàng gia, theo chấm tiến hành cản hậu, bảo vệ cho quân ta rút lui. Bệ hạ, không được đều là do lão thần, nhiệm vụ bảo hộ đại quân, cứ giao cho lão thần đi. Qua lòng nguyên soái mạnh mẽ giữ tuyết băng lại, hắn sao có thể để cho tuyết băng thân là đế vương có thể mạo hiểm như vậy chứ? Chẳng qua, lời nói của Tiết Băng cũng đã làm cho tinh thần của đại quân tiên đấu đế quốc nhất thời phấn chấn ngay cả đế vương cũng không để ý đến sinh tử, bọn họ còn có cái gì mà phải sợ cơ chứ. Trên tường thành, đường hạo để thanh hạo thiên truy ngang trên người chậm rãi chỉ về phía trước, chỉ thẳng vào mặt kim ngạc đấu la. Là người đả thương con ta, kim ngạc đấu la hừ lạnh một tiếng. Là ta thì đã sao? Hạo thiên tông, khốn kiếp, hay cho một cái hạo thiên tông không nghĩ đến đám rùa đen rụt của các ngươi cũng có ngày xuất hiện lại ngươi là cái thá gì, mà dám cùng lão phu nói chuyện, cho dù là đường thần có ở đây, cũng phải gọi ta một tiếng tiền bối hãy mau xưng tên đi, lão phu không giết kẻ vô danh. Đường hạo hừ một tiếng xem thường, có chí không cần tuổi cao, vô chí sống uổng trăm năm bằng vào ngươi mà cũng xứng nhắc đến tên của gia gia ta sao. Thiên đạo lưu đâu rồi, kêu hắn đến đây ứng chiến đi. Ngươi à, còn không xứng, trong mắt kim ngạc đấu la nộ quang đại phóng. Được, được, được, ta cũng muốn xem thử, người càn rỡ như vậy rốt cuộc là có bao nhiêu thực lực lão phu cũng đã 50 năm nay cũng không có rời khỏi trường lão điện. Hôm nay ta muốn nhìn xem, đám tiểu bối các ngươi rốt cuộc là có được bao nhiêu cân lượng. Kim quang trói mắt từ trên người kim ngạc đấu la chợt bộc phát ra, mỗi một phiến lân giáp trên người hắn đều dựng đứng cả lên, mái tóc bạc trên đầu hắn trong nháy mắt cũng biến thành chất sừng nặng nề, hoàn toàn bao phủ cái đầu hắn ở bên trong thân người hơi hơi nằm sấp xuống phía trước, nhìn qua giống như một con cá sấu to lớn vậy chín cái hồn hoàn trên người phát ra quang mang lóng lánh, trong đó, cái hồn hoàn cuối cùng cũng là màu đỏ, cùng với màu sắc hồn hoàn trên người đường hạo là hoàn toàn giống nhau. Đường hạo cười ha hả, đến đây đi, ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là sống uổng trăm năm tiểu tam, nhìn rõ một chút, đây mới là uy lực chính thức của hạo thiên truy của hạo thiên tông chúng ta. Video đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo nếu các bạn thấy hay thì like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha.